Phân tích nhận định thị trường vàng forex tiền tệ chỉ số chứng khoán Mỹ dầu của kênh đầu tư TGC. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần tiếp tục tăng giá của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta tiến sát đến vùng kháng cự quanh 1800 như chúng ta dự kiến để bán. Nhưng mà tiếc là cậu vàng cách vùng hơi xa. Của cậu vàng lên đến 95 là quay đầu. À, nếu cậu vàng tiến thêm 5 đô nữa thì có lẽ chúng ta khớp lệnh khá là tốt. Tuần qua có thể một tuần tăng giá khá là mạnh và tuần tới dự kiến sẽ một tuần biến động khó lường bởi vì xét theo yếu tố thông tin thì trong tiêu tuần chúng ta có hai trong tháng ta có hai thông tin quan trọng nhất một là thông tin lạm phát hai là thông tin về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp thì tuần qua cái thông tin về tỷ lệ thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp thì diễn biến khá tốt tốt vượt dự kiến trong tuần của chúng ta nhé, thì những thông tin về chỉ số sản xuất của Mỹ thì khá là mạnh. À, đầu tuần ngày thứ hai chúng ta có chỉ số sản xuất à, PMI IFN thì à, tăng mạnh hơn dự kiến ở mức là 52,8 so với mức 52,3 của các chuyên gia dự kiến. Ngân hàng Trung ương Australia thì tăng lãi suất rất là mạnh, đúng như dự kiến thôi, từ mức là 1,35 lên mức 1,85 tăng 50 điểm phần trăm Số việc làm à, có nhu cầu tuyển dụng của các ờ, doanh nghiệp Mỹ thì có xu hướng giảm nhẹ từ mức là 11,3 triệu việc làm tháng trước thì đến tháng này thì ờ, giảm xuống còn 10,7 triệu việc làm. À, chỉ số PMI khối phi sản xuất của Mỹ thì tăng rất là mạnh, tăng đột biến luôn. Đấy, đang từ mức 55,3 tháng trước dự kiến là PMI dịch vụ này sẽ giảm xuống 53,5 nhưng mà số con số thực tế lại tăng lên 56,7. Đây là một chỉ số rất là bất ngờ, nó cho thấy là nền kinh tế Mỹ vẫn đang rất là mạnh, không hề có dấu hiệu ờ, nào suy thoái trong ngắn hạn. Ngân hàng Trung ương Anh thì tiếp tục tăng mạnh lãi suất 50 điểm phần trăm vào ngày thứ năm. Đó, từ mức 1,25 lên mức 1,75 và tâm điểm tuần qua của chúng ta chính là cuộc họp uh, chính là cái thông tin về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ thì bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tuần qua rất là tốt à, tháng trước thì uh, nước Mỹ tạo được 398.000 việc làm tháng này thì dự kiến sẽ tạo 250.000 việc làm nhưng thực tế thì tạo được 528.000 việc làm đây là một mức rất là tốt tạo được hơn hơn nửa triệu việc làm được tuyển dụng mới trong tháng 7 tỷ lệ thất nghiệp thì xuống mức siêu tốt giảm xuống 3,5%. Chúng ta nên nhớ đây là mức thấp nhất trong vòng 30 năm. À, thời Donald Trump làm ờ, tổng thống thì tỷ lệ thất nghiệp cũng đứng ở mức thấp nhất là 3,5% thôi. Đây chúng ta có thể nhìn lại một chút dữ liệu quá khứ. Chúng ta có thể thấy Đấy. suốt từ năm 2000 này, cái đỉnh cao của năm 2000 thời kỳ bong bóng dot com ấy, cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng dừng ở mức 4,1, 4% là thấp nhất. À, năm 2006 đỉnh cao của thị trường cũng dừng ở mức là 4,6%. Đấy, đỉnh cao nhất là thời Donald Trump là 3,5% và tháng qua chúng ta cũng đạt được mức 3,5%. Đây là một mức siêu tốt nếu chúng ta so tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh đợt Covid là 14,2%. Do vậy, có thể nói là cái ờ, GDP của Mỹ tăng trưởng âm quý 2 vừa rồi nó đơn thuần là một cái sự sụt giảm giảm tốc thôi chứ không chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Mỹ sẽ vào suy thoái ngắn hạn trong vòng 3 đến 6 tháng tới cả. Còn chúng ta phải chờ thêm những dữ liệu diễn biến từ giờ cuối năm mới có thể biết là lo sợ Mỹ có suy thoái hay không. Khi những lo sợ về suy thoái được dỡ bỏ thì rõ ràng cái nhu cầu về nơi uh, tích trữ tài sản ví dụ như là hàng hóa cổ phiếu thì sẽ có nhu cầu là gia tăng và nhà đầu tư ít có xu thế phòng thủ hơn. Do vậy việc thị trường vàng phục hồi cũng như là thị trường chứng khoán có dấu hiệu phục hồi nó cũng phù hợp. Bây giờ còn nỗi lo lớn nhất của nhà đầu tư chính là lạm phát sẽ như thế nào, liệu sẽ hạ nhiệt và giảm nhiều hay không. Tuần tới, xét về yếu tố thông tin cơ bản, ngày thứ hai chúng ta không có nhiều thông tin, nhưng mà ngày ờ, thứ hai chúng ta không có, hầu như không có thông tin gì của Mỹ cả. Quan trọng ngày thứ ba chúng ta cũng không có thông tin chúng ta có CPI của Trung Quốc thôi nhưng CPI Trung Quốc thì dự kiến vẫn đứng ở mức thấp dưới 3% do vậy nó không ảnh hưởng nhiều à, ngày thứ tư tâm điểm của chúng ta trong tuần cũng chính là tâm điểm lớn nhất trong tháng chính là thông tin CPI của Mỹ CPI à, tháng này dự kiến sẽ tăng 0,2% so với mức 1,3 tháng trước nếu CPI của Mỹ tăng 0,2 thì nó sẽ đưa CPI của Mỹ từ mức 9,1 giảm xuống là 8,8 Tuy nhiên theo đánh giá cá nhân tôi thì CPI của Mỹ nhiều khả năng sẽ âm mà tôi thì dự kiến là CPI của Mỹ sẽ âm đâu đó khoảng trên dưới 0,5% chứ không âm nhẹ đâu bởi vì chúng ta có thể nhìn lại một chút cái chỉ số hàng hóa đây giá dầu của chúng ta đợt giữa tháng 6 thì giá dầu của chúng ta đứng ở mức đỉnh cao rất là cao là 123 sau đó nhanh chóng bây giờ giảm xuống là 88 đấy chúng ta biết giá dầu giảm hơn 30% mà chúng ta biết là cái giá năng lượng thời gian vừa qua nó ảnh hưởng rất lớn đến CPI à, bên cạnh đó chúng ta biết các số liệu thống kê của tổng cục thống kê thì lừa thường chốt số liệu vào tuần thứ ba của tháng tức là đâu đó khoảng trên dưới 20 như vậy là thời điểm đó giá dầu vừa đỉnh cao đang ở đỉnh cao nhưng sau đó giá dầu lao dốc rất mạnh do vậy tôi nghĩ cái CPI tháng 6 thì nó tăng 1,3 là nó vẫn đang phản ánh cái việc giá dầu tăng vì thời điểm đó tháng 6 chúng ta biết là giá dầu từ 110 tăng lên 123 nhưng cái CPI tháng 7 thì nó phản ánh là giá dầu giảm từ mức 120 giảm tụt xuống dưới 100 thì do vậy nó sẽ kéo tụt rất là nhiều. Ngoài dầu thì các chỉ số hàng hóa khác cũng giảm rất là sâu trong cái ờ, tháng 7. Đây chúng ta có thể nhìn xem cái chỉ số hàng hóa. Thì chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan hơn. Cái lý do mà cái ờ, tiêu dùng CPI tháng 7 ờ, này tôi dự kiến CPI tháng 7 sẽ giảm chứ không phải là tăng 0,2 như ờ, các chuyên gia đang dự kiến. Ngoài giá năng lượng, giá dầu thì chúng ta nhìn thấy rồi, chúng ta sẽ xét thêm các hàng hóa khác để chúng ta có cái nhìn nó tổng quan hơn. Đây, à, chỉ số chung hàng hóa index CRB thì chúng ta có thể nhìn thấy này chỉ số CRB này cũng là tạo đỉnh 350 hồi giữa tháng 6 sau đó giảm và cuối tháng ờ, trong tháng 7 thì đứng ở quanh mức 300 đó giảm gần 20% và đang đứng ổn định ở quanh 300 các chỉ số hàng hóa khác ví dụ như chỉ số kim loại Đấy, chúng ta nhìn chỉ số kim loại giảm rất là mạnh từ mức 550 giảm xuống đứng quanh ở mức 370 thôi cũng là giảm 25% Tiêu chung lại thì ờ, đa phần các chỉ số về hàng hóa thì đều có mức giảm. Đây chúng ta có thể nhìn thấy này. Hầu hết trong tuần và trong tháng đều giảm rất là nhiều so với mức đầu năm. Thì do vậy là cá nhân tôi đánh giá là cái tháng cpi tháng 7 được công bố vào ngày mùng 10 này nhiều khả năng sẽ âm trên dưới 8,5%. Nếu CPI của Mỹ âm 8,5 0,5% thì nó sẽ đưa kéo tụt CPI của Mỹ giảm rất mạnh từ mức 9,1 của tháng trước xuống là 8,1 của tháng này còn nếu nó âm ít hơn bao nhiêu thì chúng ta cứ cộng trừ theo mức đó thôi Đấy. do vậy cá nhân tôi đánh giá là CPI của Mỹ so với cùng kỳ công bố hết tháng 7 thì sẽ chỉ tăng đâu đó tầm 8 đến 8,3% nó giảm rất là mạnh so với mức là 9,1 và đây sẽ là một cái liều thuốc kích thích rất là tốt để giới đầu tư mạnh dạn giải ngân trở lại cổ phiếu và các thị trường tài chính rủi ro hơn ví dụ như là tiền điện tử hoặc là thị trường kim loại như vàng và các ờ, à, hàng hóa kim loại khác kim loại quý khác do vậy cá nhân tôi đánh giá là tuần tới nó sẽ ảnh hưởng rất tích cực đến thị trường xu hướng tăng giá sẽ là xu hướng chủ đạo của thị trường đây là với điều kiện CP như dự kiến nhé còn nếu có bất ngờ xảy ra thì tôi tôi tôi tôi không nghĩ là có bất ngờ đâu nhưng mà nếu có bất ngờ thì có lẽ nó sẽ không được tích cực như vậy Ngày thứ năm thì chúng ta có thông tin về chỉ số giá sản xuất PPI thì chỉ số này sẽ chỉ tăng nhẹ thôi so với mức 1,1 tháng trước thì 0,3 tôi nghĩ là thông tin CPI à, tuần này sẽ làm lu mờ các thông tin khác ngày thứ sáu thì Mỹ chúng ta có chỉ số là niềm tin tiêu dùng à, niềm tin tiêu dùng thì đa tháng trước đã nhích trở lại từ mức là 50 49,9 lên 51,5 và kỳ này dự kiến tiếp tục nhích tiếp tôi nghĩ là với giá năng lượng à, đi xuống rất là mạnh người dân dễ thở hơn thì tôi cá nhân tôi đánh giá niềm tin tiêu dùng sẽ tăng vọt nhiều khả năng không đứng ở 53 đâu chỉ số niềm tin tiêu dùng này sẽ đứng ở mức 54 55 tức là nó sẽ thể hiện cái bước nhảy vọt và cái kỳ vọng lạm phát kỳ vọng lạm phát thì tôi nghĩ là à, với thông tin CPI công bố thấp thì cái kỳ vọng lạm phát này cũng giảm nhiều khả năng sẽ giảm về dưới 5% tầm đâu đó 4,8 4,9% Tiêu chung lại tuần tới chúng ta rất chờ đợi và thông tin CPI và nhiều khả năng nó theo chiều hướng tốt do vậy xu hướng tuần tới cá nhân tôi đánh giá như chứng khoán, vàng, các thi kim loại quý thì sẽ tăng giá, đô la sẽ chịu áp lực giảm giá. Khi uh, lo ngại suy thoái uh, không còn thì giới đầu tư sẽ không còn tìm đến hầm trú ẩn an toàn là đô la và tôi nghĩ là đô la sẽ tiếp tục bị chốt lời. Đó là xét dưới góc độ à, phân tích thông tin và phân tích cơ bản. Còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật và phân tích điểm mua bán của chúng ta, chúng ta sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một. Đối với vàng, Cá nhân tôi đánh giá là cái vùng giá 9x 1800 sẽ là một vùng cản mạnh vì chúng ta nhìn trước đó này, rất nhiều chân khi giá vàng xuống đến 179x ờ, thì đều được mua đỡ lên và khi thủng 9x thì là nó đi thẳng một mạch luôn. Hơn 100 đô về 168x ờ, luôn. Do vậy cá nhân tôi nghĩ là vàng cần thời gian để vượt qua cái vùng này. Nếu vàng có vượt qua cũng là chọc dâu giả và sau đó đi xuống. Tất nhiên là xu hướng trung hạn thì vàng sẽ hướng trước hết là đến test MA200 ở vùng 1840X này. 1842 này. Do vậy cá nhân tôi đánh giá là tuần tới chúng ta vẫn có thể mua bán hai chiều. Ở chiều hướng ngược lại giảm thì vàng sẽ hướng đến vùng giá là 5253 xa hơn là vùng giá 40 trên dưới 40. Như vậy cá nhân tôi đánh giá tuần tới chúng ta có hai vùng canh mua. Vùng uh, 53 55 này đây là vùng mua chúng ta sẽ dừng lỗ ở 48 nếu sai. Trường ngược lại nếu bị dừng lỗ thì vùng 3 35 40 này sẽ là vùng chúng ta mua. Đấy chúng ta sẽ dừng lỗ ở phía dưới là 28 còn chốt lời thì chúng ta chốt lời tầm 2% cho tôi 1 đến 2% tức là 20 đến 30 giá ngược lại nhé nếu vàng lên trở lại vùng 9x trước hết là cái đỉnh 94 này tôi kỳ vọng xa hơn vàng có thể lên đến 802 cơ như vậy vùng 1800 cộng trừ 5 giá là vùng chúng ta bán chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vàng phá qua 911 nhé 811 chốt lời chúng ta sẽ hướng về vùng 7x và xa hơn là 5x. Đó là đối với chiến lược cậu vàng. <clears throat> chiến lược cậu vàng tuần tới khá dễ giao dịch các bạn nhé. Các bạn cứ đúng kỷ luật mà làm thôi. Chưa hết thì vàng cần test qua cái vùng 95 này. Đến 95 kiểu gì cũng có điều chỉnh. Các bạn hoàn toàn có thể bán nhẹ ở đây. Với chốt lời 15 đô dừng lỗ trên 1800. Còn thực ra thì cá nhân tôi đánh giá nó sẽ vượt đỉnh. Nhiều khả năng nó sẽ vượt lên. Test đâu đó quanh 1800 cộng trừ 2-3 giá. Đây, nó sẽ vượt theo cái ờ, hướng chen này. Đó. Nếu càng về cuối tuần thì vàng hoàn toàn có thể vượt lên được tầm 805, ờ, 06. Còn nếu đầu tuần vàng test lên thì đâu đó chỉ tầm 1800 thôi. Như vậy vùng 1800 đến 805 đây là một vùng chúng ta có thể bán mạnh dừng lỗ 811 cho tôi. Chốt lời các bạn có thể hướng đến 70 xa hơn là 55. Trường mua nhé, nếu giá đưa điều chỉnh xuống trước vùng 53 55 này chúng ta mua. Chúng ta dừng lỗ tôi 48, chốt lời 80, 75 80. Ngược lại nếu chúng ta bị dừng lỗ cái lệnh mua 55 này chúng ta tiếp tục canh mua vùng 3540, dừng lỗ 28 cho tôi. Và chốt lời thì chúng ta hướng đến vùng 65 80. Đó là chiến lược cậu vàng. Tuần tới chúng ta ưu tiên lệnh mua, tuy nhiên chúng ta không quên à, chốt lời lệnh mà không quên bán xuống nếu vàng tiến đến vùng kháng cự. <coughs> Cá nhân tôi đánh giá tuần tới vàng sẽ biến động à, sideways hai chiều, khả năng đóng cửa tuần thì vàng sẽ là một tuần tăng giá nhẹ ở vùng 8x, 178x. <coughs> đối với chứng khoán Mỹ thì sao chứng khoán Mỹ thì có lẽ chúng ta chỉ ngồi chờ chốt lời thôi giờ này thì không mua bán gì cả đấy à, MA 200 vừa đang hướng đến tuần tới chỉ số chứng khoán Dow Jones cá nhân tôi đánh giá là nếu thông tin CPI tốt chỉ số chứng khoán Dow Jones sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 34.000 đây sẽ là vùng để chúng ta chốt lời lệnh dài đã mua dưới 30.000 đó. Còn nếu bạn nào muốn chốt lời chết đinh ngắn thì để tôi xem Đây giá đã vượt MA200 không có điểm vào đâu các bạn ạ khung ngắn hơn H1 cũng không có điểm vào đâu cá nhân tôi không khuyến nghị gì mua nữa các bạn cầm hàng lệnh dài thì cứ ngồi hâu thôi mà chốt lời thôi Đó. còn lệnh chết đinh hàng ngày thì các bạn lướt sóng thì tôi không tính <coughs> các bạn dừng lỗ một hai trăm giá chốt lời ba bốn trăm giá cái đấy là kỹ thuật chết đinh ngắn tôi không chết đinh thế ít còn các bạn khi ở dưới 30 tôi vẫn khuyến nghị các bạn mua đấy còn lệnh ngài lệnh ngắn thế nào các bạn học viên của tôi hiểu rất rõ thế nào là lệnh dài thế nào là lệnh ngắn <clears throat> lệnh ngắn là lệnh chết đinh hàng ngày còn lệnh dài là lệnh hầu qua tuần qua tháng hầu hết trang <clears throat> đối với chỉ số SP 500 đối với S&P 500 thì tương tự Dow Jones thôi à, giá đang hướng đến vùng 4145 ờ, rồi có lẽ chúng ta giá sẽ hướng đến vùng 1003 4300 4350 M200 có lẽ khu vực 4.300 ờ, 4.350 đây sẽ khu vực chúng ta bán bán lệnh ờ, trung hạn được nhé các bạn dừng lỗ cho tôi ở đây thì thường thì ờ, dừng lỗ khoảng 50 50 70 giá có lẽ các bạn dừng lỗ tôi 4.420 chốt lời các bạn hướng cho tôi là 200 giá 4.300 4350 các bạn chốt lời 4.001 nhé xa hơn là 4.000 à, đối với Nasdaq nhé nhiều bạn hỏi là thế nếu hướng lên tại sao không canh mua thực ra chúng ta mua lâu rồi đúng không chúng ta mua vùng 3.600 3.700 rồi giờ mua gì nữa còn nếu bạn chết đinh ngày thì tôi không chết đinh ngày Đấy, ờ, tôi nhắc lại các bạn nhé tôi là hay đánh follow trend còn chết đinh ngày thì ít chết đinh ngày thỉnh thoảng lướt sóng thôi nhưng mà ít có thời gian bởi vì chết đinh ngày phải theo dõi tìm điểm vào mà tôi thì cũng nhiều việc bên forex hoặc bên chứng khoán bên hàng hóa này nó nhiều việc mình làm nhiều sản phẩm ngày thì đầu tư chứng khoán rồi đâu không ạ sau đó thì còn hàng hóa rồi ờ, vàng rồi forex rồi chỉ số chứng khoán rồi các cặp tiền tệ có rất là nhiều rồi cần coi nữa do vậy chúng ta cũng không thể nào phân thân được do vậy tôi hay đánh follow trend có nhiều lúc là giá đến nhưng nếu mà quên đặt lệnh ờ, mua hoặc bán tại đó thì cũng lỡ mất cơ hội chứ không hẳn là lúc nào cũng nhớ đâu ướm chỉ số Nasdaq đối với chỉ số Nasdaq nhé thì Nasdaq đã vượt cái ờ, kênh giá giảm rồi cá nhân tôi tôi đánh giá Nasdaq sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 14.000 đây sẽ khu vực chúng ta bán được test lại mà 200 thôi nó vẫn hoàn toàn trong downtrend chưa hề có dấu hiệu uptrend à, ờ, mua lên thì không có lệnh đâu nhưng cá nhân tôi đánh giá khu vực uh, quanh 14.000 này 14.200 này đây khu vực bán nhá chúng ta có thể dừng lỗ 200 giá là 10.000 14.400 chốt lời thì nó sẽ test trở lại là 13.000 xa hơn là 12.500 Nói chung là dừng lỗ 200 giá mà chốt lời 1.000 đến 1.500 giá thì cũng rất là phù hợp. Tất nhiên là chúng ta bán xong cũng không chốt lời được luôn trong tuần đâu. Có lẽ phải chờ 1-2 tuần khi nó đảo chiều. Nhưng xu hướng là như vậy. Cũng như khi chúng ta mua Nasdaq ở quanh 11 ngàn đó. Để nó lên 14 ngàn chúng ta cũng mất đến giờ là hơn 2 tháng rồi. <clears throat> Còn nếu chết đinh ngắn thì chúng ta lướt sóng chốt lâu à. Đó chỉ số chứng khoán Mỹ nhá. Còn đối với dầu. À, dầu thì... À, cá nhân tôi nhìn dầu vẫn đang trong cái kênh Dow chen khi dầu đã đóng cửa dưới 95 phá 95 tuần trước chúng ta giao dịch dầu không thành công chúng ta mua khi test 94 95 này bị dừng lỗ 92 rồi tuần này thì à, cái khu giá vực giá MA 200 này 95 này lại chính là kháng cự do vậy nếu dầu có cơ hội mà test trở lại vùng giá quanh 95 này chúng ta bán chúng ta dừng lỗ trên cái vùng 965 này tức là chúng ta dừng lỗ 97 thôi Đấy. vùng giá 95 này nó cũng là hợp nhất thôi chúng ta dừng lỗ 97 trên cái đỉnh này là ok Đấy, chúng ta bán 95 chúng ta hướng đến vùng giá tiếp theo là 84 xa hơn là 80 cá nhân tôi đánh giá nếu dầu mà xuống đến 80 thậm chí là 79 thì đây là điểm mua của chúng ta nhé điểm mua trung hạn test chen <clears throat> do vậy tuần tới chúng ta có hai chiến lược với dầu lên 95 chúng ta bán xuống 80 79 chúng ta mua 80 cộng trừ một giá đấy các bạn canh quanh đó cho tôi xuống đầu tuần ờ, vào ngày thứ ba thứ tư thì là chỉ là 80 81 nhưng nếu xuống thứ năm thứ sáu thì nó sẽ là 79 Đấy, chiến lược đầu chúng ta cũng khá rõ ràng rồi giao dịch nó cũng khá dễ thôi đối với các cặp tiền tệ trước khi đi vào các cặp tiền tệ thì chỉ chúng ta sẽ xem qua chỉ số đô la index đô la index thì hiện nay đã phục hồi tên test cạnh trên Cá nhân tôi nghĩ đô la index sẽ lại tiếp tục hướng đến cạnh dưới và hướng đến vùng 104.5. Đấy. Do vậy là giao cắt vàng trên 24 thì cũng đã xuất hiện. Thì trong vấn đề ngắn hạn và trung hạn thì đô la index sẽ điều chỉnh giảm. Do vậy à, xu hướng chung của các cặp tiền tệ là chúng ta sẽ mua các cặp tiền tệ khác khi đô la à, phá đỉnh giả, Đấy, phá cái đỉnh đỉnh là đỉnh 107 à, này, đỉnh ngắn hạn này, phá giả đi lên thì các cặp tiền thì các điều chỉnh chúng ta canh mua thôi và bán đô la và đặc biệt khi thông tin CPI ra tốt thì tôi nghĩ là đô la sẽ bị chốt lời mạnh thậm chí có thể phá vượt qua 104.5 do vậy đối với các cặp tiền tệ chúng ta sẽ xét nhé trước hết là cặp UZ thì đã giảm rồi cá nhân tôi đánh giá UZ sẽ phục hồi trở lại vùng giá 136 này là điểm bán do vậy các bạn có thể bán quanh 136 136 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 60 pip cho tôi 1366 Chốt lời chúng ta ngắn nhất là 133, xa hơn là hướng đến 130. <coughs> Đấy. Tức là chốt lời 300 đến 600 pip, dừng lỗ 60 pip, một kèo quá hời luôn. Nếu trường hợp chúng ta bị dừng lỗ lệnh bán 36 này ờ, thì Uzi sẽ hướng đến vùng giá 137.4, 137.5. Chúng ta sẽ bán tiếp ở 137.4, 137.5. Dừng lỗ chỗ này 70 pip cho tôi nhá, 1382. Chốt lời, nếu chúng ta bán lệnh 1375 này thì chúng ta sẽ hướng đến chốt lời 34 và 33 đó 134 133 ờ, đối với euro trên USD đối với euro trên USD thì ờ, nó đang đi ngang khá là khó giao dịch cả tuần trước chúng ta không giao dịch được bởi vì nó đi ngang tuần này tôi kỳ vọng euro USD sẽ sớm phá đi ngang này hỗ trợ của nó vẫn ở một cho vậy chúng ta sẽ canh mua quanh một thôi một cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ tôi 60 pip là 0.9940 ờ, chốt lời thì các bạn hướng đến đây cho tôi 250 pip 1.0250 như vậy chúng ta dừng lỗ 60 pip chốt lời 250 pip nếu điều chỉnh xuống giá hiện nay đang là 1.0181 như vậy nếu điều chỉnh xuống 1. Ờ, à tôi xin lỗi 1.0100 1.0100 chứ 1.0100 thì chúng ta chốt lời thành có 150 pip thôi dừng lỗ 60 pip nhá tôi xin lỗi chúng ta sẽ dừng lỗ là 1.0040 đối với đồng bảng đồng bảng trên USD đối với đồng bảng trên USD thì tôi đang kỳ vọng đồng bảng sẽ tạo mô hình vai đầu vai đảo ngược do vậy chúng ta canh để mua thôi không vấn đề gì chúng ta canh quanh cái vai phải đây đấy quanh cái vai phải đây chúng ta kỳ vọng vai phải và vai trái nó gần cân nhau như vậy cái vai phải ở 1.1950 như vậy chúng ta mua quanh 19 1950 1960 giá hiện nay đang 1.2069 như vậy là giá điều chỉnh tầm 100 pip thì chúng ta mua nhé chúng ta dừng lỗ tôi tô 60 pip và chốt lời 300 pip cho tôi đồng bảng thì chốt lời xa hơn nhé biến động mạnh hơn đối với đồng à, Australia trên USD Đối với đồng Australia trên USD thì cũng điều chỉnh. Tôi thì tôi kỳ vọng đồng này sẽ điều chỉnh về khu vực này để chúng ta mua thôi. Hiện nay giá đang là 0.6912. Chúng ta kỳ vọng giá điều chỉnh về 0.6850. Như vậy điều chỉnh tầm 60 pip thì chúng ta mua vào nhé. Đồng này chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi. Chốt lời thì uh, ờ, 150 pip thôi nhé. 200 pip đấy, 0.7050. 200 pip chốt lời 200 pip dừng lỗ 50 pip cho tôi dừng lỗ là 0.6800 nhá chốt lời là 0.7050 200 pip một kèo khá là tốt nếu giá về <clears throat> đối với đồng Australia trên USD đồng này thì cũng khá là khó giao dịch đấy nhưng tôi nghĩ là khi USD mất giá thì tất cả sẽ cùng cùng có hỗ trợ thôi như vậy thì đồng này chúng ta canh mua các bạn nhé đây các bạn mua tại hỗ trợ này cho tôi 0.61 90 6193 này giá đã hiện nay đang 0.6242 như vậy thì à, giá điều chỉnh đâu đó về tầm 100 à, pip 42 xuống 61 90 à không 50 pip các bạn nhé 240 về 190 Giá điều chỉnh xuống 50 pip thì chúng ta mua, chúng ta dừng lỗ tôi 50 pip và chốt lời 150 pip rồi thôi Mua 6190 thì chúng ta chỉ chốt lời à, uh, 6350 thôi. Chốt lời 360 pip thôi. Thế thôi. À 160 pip. Dừng lỗ 50 pip chốt lời 160 pip. Đối với đồng USD trên Canada. USD giảm nghĩa là đồng USD trên Canada giảm. Đồng này tôi không tìm thấy điểm bán vì nó có một cái dâu này rất dài nó khá là ảo không nhưng có lẽ chúng ta loại bỏ cái dâu đấy đi chúng ta vẫn bán tại cái kháng cự này chúng ta sẽ bán hiện nay giá đang là 1.2937 chúng ta bán tại 1.3080 như vậy giá tăng 150 pip thì chúng ta bán đồng này chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi nhá 1.3140 chốt lời các bạn chốt lời cho tôi 300 pip đi đồng này thường biến động rất là mạnh đấy 13080 thôi 1.28 2880 Chốt là 200 pip thôi bạn ạ 1.2880 có lẽ là dễ về hơn MA50 này Còn đối với đồng à, bảng trên à, đồng yên Bảng trên yên thì chắc là khó giao dịch đấy Đúng như vậy bảng trên yên khá khó giao dịch Bởi vì đồng bảng sẽ tăng và yên thì ờ, cũng tăng giá như vậy có lẽ là bảng trên yên thì chúng ta đang nhìn thấy cái kênh chen line kháng cự này test chen line chúng ta bán không test thì thôi không thì khá khó giao dịch đấy bảng trên yên nó biến động khá mạnh nó cũng có một cái kháng cự ở vùng 200 có lẽ chúng ta ưu tiên chiến lược bán chúng ta bán tại hai khu vực nhé một thứ nhất là chúng ta bán 164 thì chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi 1646 nếu bị dừng lỗ còn chốt lời thì các bạn chốt lời tôi 161, chốt lời 300 pip dừng lỗ 60 pip. Ngược lại nếu lệnh bán 164 này chúng ta dừng lỗ chúng ta buộc phải chờ test cạnh trên của chen. Cạnh trên của chen đâu đó vào 1658. 1657, 1658. Chúng ta dừng lỗ qua cái đỉnh này 1663 cho tôi. 1664 mới qua đỉnh. Dừng lỗ tầm 60 pip 164. 1657 này, 1658 này dừng lỗ 1644 ờ, này 670 pip này chốt lời thì các bạn chốt lời tôi 300 pip 165 8 thì chúng ta chốt lời chỗ này 162 đi 380 ờ, pip xa hơn là 161 5 đó là toàn bộ cái ờ, chiến lược giao dịch các cặp tiền tệ ngoại hối của chúng ta à, à còn một chút nữa tiền điện tử thì đối với tiền điện tử thì BTC này cá nhân tôi đánh giá BTC vẫn đang trong cái chen này hiện nay đang tích lũy quanh 23 ngàn tôi nghĩ là BTC hoàn toàn có một nhịp điều chỉnh để cho mọi người vào hàng trước khi tăng lên hiện nay BTC nếu điều chỉnh thì nó dốc theo cái chen này mà nó điều chỉnh thôi như vậy nếu BTC điều chỉnh thì đâu đó nó về quanh 21 ngàn đây là điểm quý vị mua lên nhé 21 ngàn cộng trừ chúng ta sẽ hướng đến ngắn hạn nhất là chốt lời 23 năm còn tôi kỳ vọng lần sau nó sẽ lên trở lại là trên 25 ngàn mọi mua 21 các bạn dừng lỗ cho tôi à, mua quanh 21 cộng trừ 200 giá dừng lỗ cho tôi tầm 0,5% ờ, 1.000 giá chốt lời 5.000 giá à, 4.000 giá thì chúng ta dừng lỗ 20.000 dừng lỗ 20.000 các bạn nào dừng lỗ ngắn nhất thì 20.300 nhé còn nếu dừng lỗ chuẩn các bạn dừng lỗ tôi 20.000 chốt lời thì 2, 25.000 ngắn nhất thì các bạn chốt lời tại vùng giá 24.000 đó đó là toàn bộ cái chiến lược ờ, đầu tư của thị trường vàng forex tiền tệ rồi ờ, chứng khoán chỉ có chứng khoán Mỹ dầu của chúng ta trong tuần thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch ờ, thành công